chữ lấy nhé cuồng chúng ta cầu ai tia cầu một rõ cái nắp sờ nắng con ông ý giờ tươi tru tươi bìm lại cầu tak kau paksa biar Kau sampir semetai tak tak kau paksa biar Kau sampir kau keir vừa cầu nơi cầu tục ur krau nam nhà kia cây roa cây ye độc từ chùa phùng mây mà ơi cầu y bím klein về câu klei hui chืด klei ye cuom chúng ta cầu ត់ស្វាកណាប់សណាក់ក្នុងវិយាគឺទ្រូគឺពីផ្លែកោតតាកោមកស្យាពីកោសាំងភៀរសាំងទូពីដាពីណាំតាតាកោមកស្យាពី មកស្យាភៀរកោស្រឹងភៀរស្រឹងដៃដល់ពេលណាតាតាកោមកស្យាភៀរកោស្រឹងភៀរណា nào đó buồn ta đã câu ngọc xa biệt câu sang kia sang tay đã bị lang ta đã câu ngọc xa biệt câu sang kia nào có ý câu sang kia nào có ý